Alo, alo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả mọi người một lần nữa đã quay trở lại với kênh YouTube Thánh Lô miền Nam hôm nay với những con số không bao giờ ngủ. Mình là Dụng Channel đây ạ. Và đầu tiên cho phép Dụng gửi lời tới gửi gửi lời chào tới mọi người một lời chào thân thương nhất. Và hiện tại bây giờ là 6 giờ 05 phút ngày 12 tháng 9 năm 2020. Khi sổ số miền Nam của chúng ta đã quay xong thì mình lại quay lại đây cập nhật sổ số kết quả miền Nam và đưa ra dự đoán kết quả của ngày hôm sau tức là ngày 13 tháng 9 năm 2020 anh chị em nhé và trước màn hình nhỏ của anh chị em đó là giao diện chính của kênh Thánh Lô miền Nam hôm nay của mình và những ai chưa đăng ký kênh thì hãy nhanh tay bấm đăng ký kênh để nhận những video chốt số tham khảo chốt số tham khảo cho anh chị anh chị em nhé và trước khi vào nội dung chính cho ngày hôm nay thì à, xin phép tất cả mọi người điểm qua giải mở thưởng cũng như là bảng chốt số dự đoán cho kênh Thánh Lô miền Nam hôm nay có rực rỡ hay không. Và đây là kết quả mở thưởng của ngày 12 tháng 9 năm 2020. Sổ ra cho chúng ta bốn đài đó là đài Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Và chúng ta cùng điểm qua xem ở giải G8 và giải đặc biệt như thế nào nhé. Ở giải G8 của Đài Thành phố Hồ Chí Minh cho cho chúng ta con 61 và đặc biệt có bộ dạng là 151 529 tâm càng 5 tổng 1 đầu 2 đuôi 9 in cho chúng ta bộ đề là bộ đề 24 ở đài Long An giải G8 là con 76 và đặc biệt có dạng là 076 451 càng 4 tổng 6 đầu 5 đuôi 1 và in cho chúng ta bộ đề là bộ đề 01 Đài Bình Phước giải G8 là con 22 và giải đặc biệt có dạng là 733413 tâm càng 4 tổng 4 đầu 1 đuôi 3 in cho chúng ta bộ đề là bộ đề 13 ở đài Hậu Giang thì giải G8 là con 99 và giải đặc biệt có dạng là 074741 càng 7 tổng 5 đầu đầu 4 đuôi 1 in cho chúng ta bộ đề là bộ đề 14 và chúng ta cùng điểm qua xem là có những con lô tô đầu lô tô nào hai nháy và đầu lô tô nào câm nhá ở đài Thành phố Hồ Chí Minh thì có đầu năm câm và lô tô hai nháy thì không có con lô tô nào cả ở đài Long An thì có đầu 8 câm và lô tô hai nháy là con lô tô 58 đài Bình Phước đầu 3 câm đầu 7 câm và đầu 9 hoàn toàn câm điếc lô tô hai nháy là con có con lô tô 26 hai nháy 67 hai nháy ở đài Hậu Giang thì có đầu 3 câm đầu 6 câm đầu 7 câm lô tô hai nháy là con lô tô 11 hai nháy và đặc biệt là có con lô tô 10 ba nháy đúng không ạ và không để anh em đợi lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ quay trở lại phần chốt số tham khảo cho ngày mai ngày 13 tháng 9 năm 2020 và ngày 13 tháng 9 năm 2020 kênh Thánh Lô miền Nam hôm nay chốt tham khảo cho anh em ở ba đài Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt đài Tiền Giang đục thủ lô là con 32 song thủ lô 1771 Kiên Giang là độc thủ lô 72 song thủ lô 2882 Đà Lạt là độc thủ lô 74 song thủ lô 7997 ba lô ba đài cho ngày mai là con 32 anh chị em nhé và xiên đá là 3272 đầu đuôi cho chúng ta ba cặp tham khảo là 6556 04 40 và 58 85 Vâng và đây là những con số tham khảo của kênh Thánh Lô miền Nam hôm nay cho anh chị em xem ngày mai. Và anh chị em nào cảm thấy trùng cầu kết số thì anh chị em vào, còn anh chị em nào cảm thấy không trùng cầu kết số thì chúng ta chỉ xem tham khảo. Còn nếu anh chị em nào muốn lấy số chuẩn nổ uy tín thì hãy nhanh tay liên hệ vào số Zalo 0336 510 450 hoàn toàn thu phí sau cho anh chị em nhé. Và cuối video Xin chúc anh chị em một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên người thân gia đình của mình. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở video ngày sau.